chào anh em cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung bầu cua báo dung không tang thì cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung không tang này anh em nào đã chơi rồi anh em thấy rất là hiệu quả Đấy, còn anh em là chưa chơi thì anh em có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nha Đấy, thì anh em sẽ được tư vấn và cung cấp những cái đồ chơi bịp mới nhất 2020 này dành cho anh em Đấy, thì à, anh em đi chơi bầu cua bịp anh em cũng đã biết rồi Đấy, hiện nay trên thị trường có rất là nhiều những cái đồ chơi bầu cua mà nó mang lại hiệu quả khi mà anh em chơi bầu cua ví dụ như bầu cua báo dung sáu mặt báo báo dung à, sáu mặt này camera này bệ bệ khiển này Đấy. rất là nhiều những cái đồ chơi mà khi anh em đến sân chơi thì anh em rất khó anh em có thể là mang được những cái đồ chơi có tang ấy vào Đấy. thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái cách mà anh em đi chơi ờ, bầu cua bịp anh em đi đánh bầu cua tôm cá thì anh em ờ, sử dụng cái bộ đồ chơi này sử dụng cái ờ, cái cách chơi này của tôi thì tôi sẽ thì anh em sẽ được 80 đến 90 phần trăm anh em thắng trong cái cuộc chơi của anh em đó thì ngày hôm nay cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung ngày hôm nay đó là cái bộ đồ chơi gì đấy thì đây chính là cái bộ chấm cảm ứng bầu cua anh em nhé đấy chấm cảm ứng bầu cua thì có rất là nhiều anh em hỏi và gọi điện đến cho tôi đó là được xem cái chấm bầu cua đấy, cái chấm cảm ứng bầu cua này nó nhỏ như thế nào đấy, thì tôi tư vấn ở trên điện thoại thì thì, thì anh em vẫn chưa tin hẳn đấy thì ngày hôm nay đây tôi cho anh em xem cái chấm dán vào hột bầu cua đây bên tôi làm rất là nhỏ nhé đó thì đây là cái chấm dán mà bên tôi để lại cho anh em để cho anh em đi chơi bầu cua đấy thì khi mà anh em đến sân chơi bầu cua anh em có hai cách để anh em có thể là chơi được cái cái cái, cái bầu cua bìm này đấy, cách nhất là anh em có thể đưa sẵn vào trong hột bầu cua đây ví dụ như thế này nhé đó đưa sẵn vào hột bầu cua như thế này đấy cái hột này tôi đã đưa vào trong con bầu nhá đưa vào trong con bầu để khi nào mà anh em lắc bầu cua thì con bầu ngửa lên nó sẽ báo dung cho anh em biết nhé báo dung ở đâu đấy chính là cái máy này nhé đây chính là cái máy báo dung bầu cua đó máy máy uh, quét uh, hột bầu cua đấy thì uh, cái bộ uh, chấm bầu cua này Đấy, bộ chấm bầu cua này khi mà anh em đưa vào trong cái mặt của hột bầu cua anh em chơi thì nó sẽ hoàn toàn anh em không thấy gì khi ở ngoài mặt hột nhé Đấy, khi ở ngoài mặt hột này. ví dụ mà đang màu đen như này tôi sẽ dán vào con à, tôi sẽ dán vào mắt con cá này chẳng hạn Đó. vào mắt con cá này chẳng hạn thì rất là khó để anh em có thể nhìn thấy nhé này Đó rất là khó thế thì ờ, nói chung là sân chơi là của anh em nên là anh em ờ, đưa vào như thế nào hay là anh em ờ, có thể đưa vào trong hột đấy thì anh em đó là tùy anh em đấy còn tôi sẽ tư vấn cho anh em là cái cách cách mà dán cái chấm cảm ứng bầu cua này vào cái mặt hột bầu cua nó hiệu quả và nó cân đối để cho cái máy báo dung nó không báo cho anh em những cái mặt khác nhé đấy, ví dụ mà anh em dán vào mặt cua chẳng hạn này đấy, mà anh em dán lệch hoặc là dán nó bị xéo hoặc là dán nó bị lộn thì là nó sẽ không được báo chính xác chuẩn xác khi mặt cua nó ngửa lên nhá đấy thì ờ, anh em nào mà đã lấy cái chấm bên tôi thì anh em cứ liên hệ với tôi đấy, liên hệ với tôi thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách vào hột và cái cách mà anh em đi chơi anh em đưa vào đưa vào trong cái hột của người ta như thế nào nhé đó thì ngày hôm nay tôi sẽ test cho anh em test cho anh em cái bộ ờ, bộ bộ ờ, bầu cua này đó, tôi đã làm sẵn ở trong mặt bầu này nhé Đấy, khi mà anh em khi mà anh em ờ, lắc bầu cua đấy, thì cái mặt bầu này ngửa lên nó sẽ báo cho anh em còn những cái mặt khác lên hoàn toàn nó không báo nhá đấy, hoàn toàn không báo cho anh em thì tất nhiên rồi cái đồ này là cái đồ cảm ứng nên là nên là anh em à, sẽ có những cái dung phản phụ đấy, cái dung mà anh em à, đấy gọi là cái dung mà bắt sóng đấy đấy gọi là dung phản phụ đấy, thì à, cái dung đó thì anh em không đánh thì cái dung đó nó chỉ có một cho đến hai nhịp thôi đấy, nói để cho anh em biết trước không là có rất là nhiều anh em dung cái là anh em đã đánh rồi đánh vào thì ờ, sẽ không chuẩn đấy. đó đấy, tôi sẽ để cái bộ này ra đây đấy, cái bộ này ra đây thì cái bộ này nó đã được ờ, làm vào dung từ cái nón nhá làm từ cái nón cái nón thì ờ, Đấy, xin lỗi anh em là tôi không để được ra đây Đấy, cái nón thì anh em ờ, được giữ bí mật nhé đấy, đây. rất là dính đúng không đấy, thử luôn cho anh em tăng tiếp này đấy. Đấy, ok giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của cái bộ uh, bầu cua báo dung cái chấm cảm ứng bầu cua đã đưa vào trong cái hột bầu cua này nó hiệu quả như thế nào Đấy, nó hiệu quả hơn so với anh em chấm ở ngoài hay không giờ tôi sẽ test cho anh em Đấy, anh em lắc mạnh hay lắc nhẹ thì nó không liên quan gì đến cái chấm nhé Đấy, không liên quan gì đến chấm cảm ứng của cái của cái hột bầu cua này cả nhé Đấy như này có mặt bầu này Đấy đảm bảo với anh em luôn một một trăm phần trăm tôi dám đảm bảo luôn một trăm phần trăm cái chén này nó có bầu mở cho anh em này đó một bầu đúng không bầu gà hiêu tiếp tục đi, tiếp tục vẫn có bầu cho anh em này mở bầu trăm phần trăm có bầu bầu hai cua nhé tiếp tục trái này không có bầu này trái này không có bầu thì anh em nào mà bắt chuẩn rồi thì anh em sẽ xanh tả Đấy, tả những ai những mặt nào những nhà nào đánh ở mặt bầu thì anh em bắt hết bầu anh em đánh sang một cái con khác Đấy. bắt hết bầu đánh sang một con khác tại vì là máy nó không báo thì ở, tất nhiên là trong này nó sẽ không có mặt bầu anh em bơ tất mặt bầu anh em đánh vào mặt nào đấy ví dụ như trái này tôi sẽ đánh vào mặt hiêu chẳng hạn gom tất bầu đánh hiêu mở cho anh em này đấy gom tất hầu à, chết xin lỗi anh em gom tất bầu đánh hiêu nhá đây đó đúng không anh em không có mặt bầu có mặt hiêu thì là tôi không phải bỏ tiền mà tôi vẫn có tiền để tôi à, đánh để tôi đã thắng được nhá đấy đấy là cái cách mà anh em đi chơi bầu cua bịp nó hiệu quả nhất 2020 này cho anh em nhé Đó. thì uh, cái uh, bộ đồ chơi uh, bầu cua bà dung bộ uh, cảm ứng bầu cua không tang này thì uh, anh em sử dụng nó nó mang lại hiệu quả cho anh em cực kỳ cao cho anh em nhé thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình à,